Chào mọi người, mình là Đinh Thu Phương. Hiện mình đang là huấn luyện viên của hệ thống kinh doanh online không đồng. Trong cái thời gian hoạt động trong cái lĩnh vực kinh doanh online vừa qua thì mình thấy rằng là có một số công tác viên và đại lý của mình trên toàn quốc cũng như là rất nhiều người người kinh doanh online mà theo thuộc các cái hệ thống khác ấy, chúng ta chưa có một cái à, phân biệt rõ ràng về hệ thống kinh doanh online dropshipping và cái kinh doanh theo à, đa cấp vì vậy cho nên hôm nay Phương làm cái video này để giúp các bạn xác định được đâu là cái hệ thống kinh doanh theo mô hình đa cấp và đâu là hệ thống kinh doanh theo cái mô hình dropshipping. Để xác định được cái mô hình ờ, kinh doanh đa cấp ấy, thì mình sẽ làm một cái phép so sánh giữa cái ờ, ờ, sự khác biệt giữa cái mô hình kinh doanh đa cấp và cái mô hình kinh doanh À, của Dropy tức là dropshipping để cho mọi người có thể à, vừa xác định được mô hình đa cấp vừa so sánh được hai cái mô hình này luôn thứ nhất là bên trái màn hình của các bạn là cái mô hình kinh doanh đa cấp và bên phải là mô hình kinh doanh của Dropy là gọi là mô hình dropshipping thứ nhất về tên mô hình kinh doanh đa cấp thì các bạn cần phải có vốn và với mô hình uh, kinh doanh dropshipping thì chúng ta không cần vốn thứ hai là cả hai mô hình này được giống nhau là cả hai mô hình này thì khi các bạn tham gia vào trong một mô hình kinh doanh á, thì các bạn được đào tạo à, thứ ba là với mô hình kinh doanh đa cấp ấy, thì là à, chúng ta cần phải rèn luyện nhiều cái kỹ năng còn đối với mô hình kinh doanh online của cùng với dropship dropship thì là chúng ta không cần phải rèn luyện à, nhiều kỹ năng bởi vì là khi mà các bạn được vào trong hệ thống thì à, một số các kỹ năng các bạn sẽ được đào tạo còn lại một số những cái khác thì công ty sẽ là người thực hiện cái việc đó giúp các bạn thứ ba thứ tư nữa là với đa cấp với kinh doanh đa cấp thì các bạn cần phải có kinh nghiệm còn đối với kinh doanh cùng Dropy thì các bạn không cần có kinh nghiệm uh, thứ năm là đối với kinh doanh đa cấp thì nó sẽ có cái áp lực về doanh số uh, hàng tháng hàng quý cho các bạn còn đối với kinh doanh cùng dropship thì không có áp lực về doanh số mà các bạn bán hàng được bao nhiêu thì các bạn hưởng bấy nhiêu và theo cái chế theo cái ờ, chiết khấu mà đã có sẵn cho từng mức cỡ đại lý và công tác viên à, khi các bạn mở cái mở cái app ra là các bạn đã thấy sẵn cái cái chiết khấu đó rồi rồi ờ, về kinh doanh đa cấp là chúng ta phải đầu cơ ôm hàng còn đối với kinh doanh Dropi thì không nhập hàng không có tồn kho tức là không ôm hàng và đối với mô hình này thì là uh, khuyến khích chúng ta là tuyệt đối không nên nhập hàng mà thông thường thì sau cái quá trình mà chúng ta tư vấn cho khách hàng ấy thì khách hàng họ lựa chọn cái sản phẩm rồi thì chúng ta mở cái app ở trên điện thoại à, của à, chúng ta đã được cài sẵn lên đó và mình sẽ lên đơn hàng cho khách sau đó thì ở hệ thống hệ thống à, nhà phân phối hệ thống nhà sản xuất sẽ trực tiếp gửi cái hàng hóa đó về đến cho khách cho nên là cái hàng hóa nó không cần phải quá tay của uh, người bán hàng vì vậy cho nên về cái mặt uh, an toàn ý, thì là ở đây rất là an toàn và không hề có hàng nhái và hàng giả à, ngoài ra thì vì chúng ta không ôm hàng cho nên là những cái tổn thất mà có thể mang lại do do cái quá trình đầu cơ ôm hàng của chúng ta thì nó sẽ không xảy ra đó và thứ tư nữa là đối với kinh doanh đa cấp thì chất lượng hàng hóa không được kiểm chứng còn đối với kinh doanh cùng Dropi thì tất cả các hàng hóa à, đều được nhà sản xuất cam kết và khi vào ở trong hệ thống Dropi thì họ phải qua rất nhiều cái khâu để kiểm định là lúc đó mới được vào trong hệ thống cho nên là với những người bán hàng mà chúng ta không hiểu sâu về các cái lĩnh vực nào đó thì khi kinh doanh cùng Dropy thì các bạn yên tâm là chất lượng hàng hóa là luôn được cam kết và nhà sản xuất chính là người người mà cam kết cái chất lượng hàng hóa đó chứ không phải là chúng ta chúng ta chỉ là người hướng dẫn cách cách mà khách hàng họ sử dụng thôi à, về kinh doanh đa cấp một yếu tố nữa là đó sự cạnh tranh về giá tức là nó sẽ dẫn đến là có sự phá giá bởi vì khi mà một người kinh doanh họ đầu cơ ôm hàng ấy thì à, lâu mà cái hàng hóa đó họ không bán được ấy, thì họ sẽ làm cho cái việc à, luân chuyển về à, dòng tiền nó hạn chế cho nên à, người ta sẽ hạ giá bán phá giá các cái sản phẩm đó để thu hồi tiền về và có thể là nhập cái hàng khác ừ, để bán còn đối với kinh doanh cùng rupee thì cái giá này niêm yết và thống nhất trên toàn quốc cho tất cả các đại lý và công tác viên cho nên là tất cả các đại lý và công tác viên là bán với một cái giá như nhau trừ khi chúng khách hàng của họ là trở thành khách hàng VIP tức là với điều kiện là tổng cái tiền hàng mà khách hàng đã mua là từ 5 triệu đồng trở lên thì khách hàng được xếp vào khách hàng VIP thì nó sẽ có một cái mức chiết khấu và cái người bán hàng cho họ thì có thể là chiết khấu cho cái khách hàng vip đó nhưng cũng ở trong một cái mức mà công ty giới hạn à, chứ không được chiết khấu à, à, không theo quy định đối với kinh doanh đa cấp á, thì người mới có cái chiết khấu bán lẻ thấp do là họ phải trích phần trăm cho cái hệ thống cao vì vậy cho nên là về phía kinh doanh đa cấp á, thì chủ yếu là họ sẽ phát triển về cái đội ngũ còn bán lẻ thì là rất thấp bởi vì là những cái người mà à, gia nhập vào cái hệ thống kinh doanh đa cấp càng sáu thì cái mức chiết khấu nó càng thấp do đó cho nên là họ cảm thấy là cái nguồn mà họ thu được là rất là ít còn đối với kinh doanh cùng Drop với Drop đĩa thì tất cả mọi người vào trước hay vào sau vào bất kỳ thời điểm nào thì cái mức chiết khấu bán lẻ là đều như nhau vì vậy cho nên là Ừ, không xảy ra cái tình trạng là trích dịch khẩu của người vào sau cho người vào trước đó do đó là rất là công bằng về cái mặt ừ, bán hàng là hưởng hóa hồng bán lẻ à, cái ý tiếp theo đối với kinh doanh đa cấp là giao dịch của họ là tuyệt đối là phải đưa tiền trước còn đối với kinh doanh cùng dropy thì bạn có thể chọn là đưa tiền trước hoặc là đưa tiền sau tùy vào cái lựa chọn của khách hàng và khi nhận hàng thì khách hàng có thể à, à, được khuyến khích là kiểm tra hàng hóa một cách rất kỹ lưỡng và nếu đảm bảo hàng như cam kết thì mình nhận còn nếu xảy ra cả cái tình trạng lỗi như là lỗi trong quá trình vận chuyển hay là sau đó thì chúng ta có quyền là trả lại mà không mất phí và trả lại thì cái hàng hóa đó nó sẽ đi đâu trả lại thì cái hàng hóa đó nó không phải là quay về cho cái người tư vấn bán hàng mà nó sẽ quay về cho cái nhà sản xuất và nhà sản xuất nó sẽ có cái yêu cầu là phải cung cấp lại cái hàng hóa đó lại cho khách hàng cho nên về cái mặt này thì là cái người bán hàng họ cũng rất có lời ở chỗ là những cái lỗi do cái quá trình vận chuyển hoặc là cái lỗi do do nhà sản xuất thì ờ, cả cái chế độ đổi trả và bảo hành thì nó đã có theo quy định của nhà sản xuất à, đối với kinh doanh đa cấp thì hình ảnh sản phẩm là không được đầu tư và chủ yếu là cá nhân tự xử lý còn đối với kinh doanh online cùng Dropy thì là công ty sẽ chuẩn bị đầy đủ cả cái hình ảnh cả cái video hoặc là cả cái hướng dẫn sử dụng là đều được công khai trên các trang như YouTube hoặc là các trang mạng xã hội khác của của hệ thống và tất cả mọi người có thể vào đó để à, lấy các cái thông tin lấy các cái dữ liệu đó để làm cái bài đăng bán hàng cho mình uhm, tiếp theo ấy, thì đối với kinh doanh đa cấp ấy, thì cái sơ, sơ đồ trả thưởng ấy, hoa hồng bản lẻ thấp và hoa đồng hệ hoa hồng của hệ thống ấy, thì cao do đó người vào sau thì có quyền lợi bị hạn chế còn đối với kinh doanh cùng Dropi thì hoa hồng bản lẻ cao còn hoa hồng hệ thống thấp Nên là hoa hồng bản lẻ thì nó sẽ giống nhau ở tất cả mọi đối tượng và tất cả à, à, vào ở tất cả các cái thời điểm còn hoa hồng hệ thống ấy, khi các bạn có xây dựng được hệ thống thì bạn có được hưởng thêm cái phần hoa hồng hệ thống nếu như đội nhóm của bạn có cái doanh số bán hàng tốt tuy nhiên cái phần này nó cũng rất là nhỏ cho nên là nó uh, kích thích được những cái người mà bán hàng uh, bán lẻ rồi đối với kinh doanh đa cấp ấy, là thường kêu gọi tập trung để truyền cảm hứng. Còn đối với kinh doanh à, cùng group ấy, thì thường là không kêu gọi tập trung và ít truyền cảm hứng mà chủ yếu là hướng dẫn cả thực chiến để cho cái người kinh doanh trực tiếp là cả cái công tác viên và cả cái đại lý làm việc trực tiếp bán hàng trực tiếp là biết cách thức để thực hiện cái quá trình bán hàng của mình tư vấn của mình như thế nào cho nó hiệu quả đối với kinh doanh đa cấp và kinh doanh cùng uh, kinh doanh đa cấp á, thì thông thường nó chỉ có một dòng sản phẩm vì vậy cho nên cái việc mà phát triển thị trường là nó khá khó bởi vì chúng ta thấy là một cái dòng sản phẩm mà nếu như một người mà họ dùng họ dùng họ ờ, thích cái dòng sản phẩm đó thì cũng phải có một cái thời gian khá lâu thì lúc đó họ mới dùng hết và để quay trở lại để dùng tiếp còn đối với kinh doanh cung dropship thì hiện tại trên hệ thống nó có khoảng hơn 2.000 ừ, mặt hàng mặt à, hàng 2.000 các cái sản phẩm và mỗi người thì đều có sự lựa chọn riêng để phù hợp với cái à, đối tượng bạn bè đối tượng lứa tuổi phù hợp với ngành nghề và phù hợp với cái năng khiếu của bản thân để mà phát triển thị trường một cách là tốt nhất cho và cái những cái này thì là khi mà các bạn vào hệ thống thì thưa các bạn cũng sẽ được uh, hướng dẫn thực chiến cho từng người một và người trực tiếp cái đưa bạn vào hệ thống sẽ chính là cái người mà hướng dẫn cho các bạn tất cả mọi việc từ cái việc là chọn cái sản phẩm phễu uh, ờ, có nghĩa là cái sản phẩm mà nó đưa vào thị trường một cách dễ nhất và những cái sản phẩm mà nó phù hợp với cái nhu cầu thị trường ở cái khu vực của bạn hoặc là uh, cái hiểu biết của bạn thì nó sẽ giúp bạn có cái sự đường sự tương tác với khách hàng sự uh, uh, hướng dẫn khách hàng và tư vấn cho khách hàng một cách tốt hơn ngoài ra thì tất cả các cái sản phẩm ở trên hệ thống ấy thì sẽ đều có các cái chuyên gia của từng các cái lĩnh vực ở đó sẽ tư vấn ừ, sẽ hướng dẫn cụ thể kể cả như là cách ừ, cách sử dụng cách bảo hành vân vân để chúng ta có thể tiếp cận được tất cả các cái sản phẩm với một cái sự hiểu biết như một chuyên gia à, tiếp theo thì kinh doanh đa cấp á, thì thường là thị trường rất là sợ vì họ đã mất uy tín nhiều năm ở trên thị trường và bây giờ chúng ta nghe nói đến cái chuyện kinh doanh đa cấp á, là chúng ta có một cái cảm giác không an toàn còn đối với kinh doanh cùng Dropy thì đây là một cái hệ thống mà có uy tín cao và đây là cái đơn vị tiên phong trong cả nước trong việc cung cấp cái giải pháp kinh doanh online thì ở đây á, là cái mô hình này là mô hình cung cấp cho chúng ta một cái giải pháp kinh doanh online và cái giải pháp này là trên nền tảng thương mại điện tử và nếu các bạn muốn tìm hiểu thì các bạn có thể gõ chữ Dropy ở ở với Google và Google và gõ Dropy thì các bạn sẽ thấy rằng là ở trên cả cái kênh uh, truyền hình ấy, thì là nó sẽ sẽ có cả rất nhiều các cái thông tin của Dropy kể cả những cái thông tin về các cái um, À, nhận các cái giải về cái việc là cung cấp giải pháp về kinh doanh online và và những cái lợi thế mà cái mô hình này mang lại cho người kinh doanh vì thế cho nên mô hình kinh doanh này được gọi là cái mô hình kinh doanh cho tất cả mọi người là tất cả mọi người có thể làm được không cần biết là bạn đã có trình độ bạn đã có hiểu biết bạn đã có cái um, kiến thức hoặc là kỹ năng về sản phẩm kỹ năng về bán hàng hay là chưa thì bạn đều có thể làm được đó như vậy trên đây mình vừa phải phân biệt cho các bạn uh, một số các cái thông tin về sự khác nhau giữa mô hình kinh doanh đa cấp và mô hình kinh doanh cùng Dropi uh, ờ, vì cái mô hình này là mô hình cung cấp cái giải pháp về mặt công nghệ để chúng ta kinh doanh online là cái mô hình mà kết nối trực tiếp giữa cái người tiêu dùng và cái nhà sản xuất cho nên thì chúng ta gọi cái mô hình này là mô hình dropshipping à, và nếu bạn mà muốn tìm hiểu muốn kiếm tiền từ cái mô hình kinh doanh online này thì là à, bạn sẽ có thể liên hệ bằng một trong các cách sau thứ nhất là bạn có thể để lại ý kiến dưới phần bình luận dưới cái video này thứ hai là bạn có thể truy cập vào cái website đang hiện trên màn hình Ờ, và thứ ba là bạn có thể đi vào đường link uh, chúng tôi sẽ để dưới ở cái video này và điền cái thông tin vào đó thì uh, chúng tôi sẽ gọi điền lại và liên lạc lại với các bạn để tư vấn cho các bạn cụ thể hơn hy vọng rằng là nếu như cái uh, uh, thông tin này mà bổ ích thì các bạn hãy đăng ký kênh để tìm hiểu thêm những cái thông tin về uh, À, kinh doanh online không vốn cũng như là các cái um, ừ, thông tin khác về cái cách thức thực hiện về việc kinh doanh online nhé uh, video đến đây là kết thúc xin ờ, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hy vọng rằng phương sẽ ờ, có những cái video um, tiếp theo để mà um, giúp ích cầu hơn cho các bạn đang kinh doanh online cảm ơn các bạn Chào mọi người, mình là Đinh Thu Phương. Hiện mình đang là huấn luyện viên của hệ thống kinh doanh online không đồng. Trong cái thời gian hoạt động trong cái lĩnh vực kinh doanh online vừa qua thì mình thấy rằng là có một số công tác viên và đại lý của mình trên toàn quốc cũng như là rất nhiều người người kinh doanh online mà theo thuộc các cái hệ thống khác ấy, chúng ta chưa có một cái à, phân biệt rõ ràng về hệ thống kinh doanh online dropshipping và cái kinh doanh theo à, đa cấp vì vậy cho nên hôm nay Phương làm cái video này để giúp các bạn xác định được đâu là về hệ thống kinh doanh theo mô hình đa cấp và đâu là hệ thống kinh doanh theo cái mô hình dropshipping. Để xác định được cái mô hình ờ, kinh doanh đa cấp ấy, thì mình sẽ làm một cái phép so sánh giữa cái ờ, ờ, sự khác biệt giữa cái mô hình kinh doanh đa cấp và cái mô hình kinh doanh À, của Dropy tức là dropshipping để cho mọi người có thể à, vừa xác định được mô hình đa cấp vừa so sánh được hai cái mô hình này luôn thứ nhất là bên trái màn hình của các bạn là cái mô hình kinh doanh đa cấp và bên phải là mô hình kinh doanh của Dropy tức là gọi là mô hình dropshipping thứ nhất về tên mô hình kinh doanh đa cấp thì các bạn cần phải có vốn và với mô hình uh, kinh doanh dropshipping thì chúng ta không cần vốn thứ hai là cả hai mô hình này được giống nhau là cả hai mô hình này thì khi các bạn tham gia vào trong cái mô hình kinh doanh doanh thì các bạn được đào tạo à, thứ ba là với mô hình kinh doanh đa cấp ấy, thì là à, chúng ta cần phải rèn luyện nhiều cái kỹ năng còn đối với mô hình kinh doanh online của cùng với dropship dropship thì là chúng ta không cần phải rèn luyện à, nhiều kỹ năng bởi vì là khi mà các bạn được vào trong hệ thống thì à, một số các kỹ năng các bạn sẽ được đào tạo còn lại một số những cái khác thì công ty sẽ là người thực hiện cái việc đó giúp các bạn thứ ba thứ tư nữa là với đa cấp với kinh doanh đa cấp thì các bạn cần phải có kinh nghiệm còn đối với kinh doanh cùng dropy thì các bạn không cần có kinh nghiệm uh, thứ năm là đối với kinh doanh đa cấp thì nó sẽ có cái áp lực về doanh số uh, hàng tháng hàng quý cho các bạn còn đối với kinh doanh cùng Dropy thì không có áp lực về doanh số mà các bạn bán hàng được bao nhiêu thì các bạn hưởng bấy nhiêu và theo cái chế theo cái ờ, chiết khấu mà đã có sẵn cho từng mức cỡ đại lý và công tác viên à, khi các bạn mở cái mở cái app ra là các bạn đã thấy sẵn cái cái chiết khấu đó rồi rồi ờ, về kinh doanh đa cấp là chúng ta phải đầu cơ ôm hàng còn đối với kinh doanh Dropi thì không nhập hàng không có tồn kho tức là không ôm hàng và đối với mô hình này thì là uh, khuyến khích chúng ta là tuyệt đối không nên nhập hàng mà thông thường thì sau cái quá trình mà chúng ta tư vấn cho khách hàng ấy thì khách hàng họ lựa chọn cái sản phẩm rồi thì chúng ta mở cái app ở trên điện thoại à, của à, chúng ta đã được cài sẵn lên đó và mình sẽ lên đơn hàng cho khách sau đó thì ở hệ thống hệ thống à, nhà phân phối hệ thống nhà sản xuất sẽ trực tiếp gửi cái hàng hóa đó về đến cho khách cho nên là cái hàng hóa nó không cần phải quá tay của uh, người bán hàng vì vậy cho nên về cái mặt uh,